Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng tâm linh Đánh mất hay bán nhẫn cưới có sao không? Nhẫn cưới được xem là vật đính ước của đôi trai gái khi nên duyên vợ chồng khi lòng vào nhau chiếc nhẫn nhỏ xinh nghĩa là bạn đã thề hứa hẹn sẽ luôn yêu thương chung thủy và ngoài bạn đời mặc cho mọi hoàn cảnh tuy nhiên bí quyết chọn và đeo nhẫn cưới không đơn thuần như chúng ta vẫn nghĩ nếu không biết mà phạm vào đại kỵ khi đeo nhẫn cưới bạn đừng hỏi tại sao hôn nhân gặp trục trặc vợ chồng thường xuyên cãi nhau thậm chí dẫn tới ly hôn Người xưa quan niệm rằng đánh mất nhẫn cưới đồng nghĩa với việc bạn đánh mất cuộc hôn nhân của chính mình nếu biểu tượng của sự gắn kết ràng buộc giữa vợ chồng mất đi thì gia đình cũng sẽ lung lay sóng gió nếu nhẫn cưới không vừa tay bạn hãy sửa lại để không bị tuột mất nếu có ý định đổi nhẫn cưới mới những cặp đôi chớ dại bán nhẫn cưới cũ mà hãy giữ lại hãy luôn luôn nói với bạn đời hiểu về ngày cưới về khoảnh khắc hai bạn ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn để vươn lên là vợ chồng hợp pháp việc chọn nhẫn cưới với bề ngoài quá lệch nhau nhiều cặp đôi muốn cặp nhẫn cưới của mình trông phải thật độc đáo không đụng hàng phải quyết định sắm những loại nhẫn cưới sở hữu bề ngoài khác biệt nhau tuy nhiên ông bà ta cho rằng sở dĩ nhẫn cưới truyền thống có bề ngoài giống nhau chính là để bộc lộ sự đồng lòng giữa vợ và chồng Ngoài ra, đây còn được xem như phương pháp đánh dấu giúp người khác dễ nhận ra đôi nam là một cặp vợ chồng. Vậy nên, giả dụ nếu mua nhẫn quá dị biệt về mẫu mã giữa chiếc nhẫn của vợ và chồng thì cặp đôi cực kỳ dễ xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau trong cuộc sống vợ chồng. Nếu không nhẫn nhịn, đề cao cái tôi cá nhân, bạn vô cùng dễ đánh mất hạnh phúc của chính mình. đều những cưới trước ngày lễ cưới diễn ra có sao không muốn gia đình không bị xào xáo vợ chồng hòa thuận những cặp đôi đừng bao giờ đeo nhẫn cưới vào tay trước khi lễ cưới diễn ra hãy chờ tới khi thắp nhang làm lễ gia tiên, được hai bên gia đình chứng kiến hẳn đeo nhẫn để hạnh phúc trọn vẹn không đeo nhẫn ở ngón áp út có được không? Vì những cưới chật hoặc rộng thì phải thay vì đeo chúng ở ngón áp út lại chuyển sang đeo ngón giữa hoặc là ngón út. Tuy nhiên, theo quan niệm xưa, mỗi ngón tay đều tượng trưng cho một quan hệ xã hội riêng. Nếu ngón cái tượng trưng cho cha mẹ, ngón trỏ là anh em, ngón giữa là chính bạn, ngón áp út tượng trưng cho người bạn trăm năm và ngón út biểu tượng cho con cái các cặp đôi đừng đảo lộn vị trí đeo nhẫn giữa những ngón tay hãy để ngón áp út được giữ vật đến hôn hôn nhân để có thể canh gác cho cuộc hôn nhân của bạn trên đây là các đại kỵ khi đeo nhẫn cưới của các cặp đôi chớ phạm phải bắt buộc giả dụ không muốn gãy gánh hôn nhân nhé Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm đăng ký kênh youtube Được Cũng Tâm Linh để cập nhật những video hay hàng tuần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!